Ok Hợp lý rồi Uầy, đánh boss à À không, bọn lính Lính lên, cản đường một xíu Lính level 3 tầm lên trời luôn Ok Uầy, giày này Đép 12 luôn ạ Nhưng mà nó là đồ trắng ờ, Chúng ta có một cái ờ, giáp vai Dùng luôn này Rồi mình đang có một cái giày màu xanh ra trời đang ngon rồi Cửa này vừa mới mở đúng không? Tiếp này Đây có một cái hòm kê bản đồ nhà tù. Chúng ta thu được một mảnh của bản đồ nhà tù rồi. Ở đây, map đây. Pro. Uầy, có hai tầng. Tầng 1, tầng 2. Đây là tầng 1 Hiện tại mình đang ở chỗ vị trí nào Vị trí nào? Cạnh có thêm một cái cửa bị khóa đây Ok, nhìn Chưa hiểu cái gì hết Đây ở bên này có một cái hòm nữa Chat key cần quét request cái nhiệm vụ chính nhiệm vụ cũ đo phần đo khóa dirt fast travel ok game này có fast travel luôn hay quá Uầy, vào đánh boss à Lục xem có ít máu nào không ui con đấy cào ở mình luôn á ui mình ngoánh vào này luôn này ngoánh hết ngoánh hết ngoánh hết bọn này không nhân nhượng thằng nào hết từ từ gọi đệ gọi đệ gọi đệ gọi đệ phát trăm máu Ui Có giày hợp lý này Mẹ vừa ăn máu xong Bọn LV3 mà đập thốn hết nhỏ, Ai cả nhái thật tam Dep 6 Cái mình đang dùng là bao nhiêu? Dep 4 nhưng mà nó có dòng tăng thêm 3% kinh nghiệm nữa Ui. Thôi dùng đồ xanh đi Hơi yếu một xíu nhưng mà nó được cái nhiều công dụng đây kiểu gì lên đây chả được đồ ngon À chìa khóa chìa khóa Chìa khóa đây rồi Ok bây giờ mình sẽ chạy về à, Giữ Z để làm gì? Dust. What do you see? Ôi, ôi, ôi, ôi. What the fuck? Wow. Đang không để ý. khi con mẹ xuống hố luôn. Ok, bây giờ đi quay lại rồi đi được một vòng tầng tầng dưới tầng 1 này quay lại có phải đi đường này không ta đi đường bên này chứ đi thẳng đường bên này chứ ta sẽ mở cửa cái lỗ gì đây có một cái hố này có một quả bóng rôn có vẻ như là lăn quả bóng ấy vào hố này đúng không? Đúng rồi. Mở điện luôn. Rồi, không một cái chốt để mình bám vào. Bây giờ đi đâu tiếp theo? À, qua bên này ăn đồ chưa? Rồi, lên ăn đồ trước đi. Hình cũng đẹp luôn ạ Hình đẹp hơn cái bình thường Máu nè Đây rồi, chắc chắn đi qua bên này rồi Leo lên bên trên Leo lên tầng khác à Ok, có một hòm đây này Ok, bên dưới À cái phòng đầu tiên của mình đây Ở bên dưới đây wow. Sắp lên đến đỉnh miệng núi lửa rồi Chúng ta có một cái hòm ở đâu đây? ở à, đây bên này bên này bên này Uầy, hòn này nhìn chất thế nhở Wow Wow Pieces Piercing dam Piercing dam Là gì Game này nó từ ngôn từ nó không sống với mấy game bình thường cho lắm. Ờ, oh, đam, đam phá ra và đam xuyên. Đam xuyên thấu. Ok. Giảm đam cơ bản một xíu nhưng mà có đam phá giáp khá ngon. Phá giáp 5 đam. Ok, bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ đi... Uh, Đường nào? Quay lại à? Hình như lên tầng này là hết rồi. Show me the way. Rồi tiếp tục là đi sang bên kia. Mình ấn nút Z. À đây đây đây đây đây. Ừ, đi nối cái này. Rồi, ờ, quay lại là không điều chắc chắn không thể xảy ra rồi. Đây mình phải ra qua kia quan sát thì mình mới thấy đây phải anh em bình thường để ý nha nếu mà một bức tường mà nó cái cái cái cái thanh gỗ này mà nó ra đến mép tường thì chắc chắn là nó sẽ nối qua bên khác rồi đây nhảy qua cái dây leo này leo xuống Ok Thế là chúng ta đã đi qua được cái um, phòng bên này rồi Đây phòng chính lúc mới vào là chỗ này Thì mình đi đường bên phải Mình leo mở được cửa này leo lên tầng 2 Qua xuống bên phải Chắc cái chốt này là để mở cửa thông để trở về đấy À không Chốt này mở cửa đi tiếp À đây Đồng thời mở cửa thông trở về phòng đầu tiên luôn Đây rồi ấn con, ấn con chim để con chim chỉ đường Bây giờ chúng ta tiếp tục à, sẽ đi hướng bên nào trước Dưới này có hang quái xuống Thử chiếm phát đồ mới em này Uầy ơi kìa khỏe quá nồi này uầy từ từ nha mình sẽ dùng chiêu uh, mình dùng chiêu uh, tâng nó lên này chém ở trên này thôi dùng búa vụt từ trên xuống đây dùng chiêu này vụt búa xuống uầy đỉnh Show me the way. Đây, tiếp theo chúng ta sẽ sang căn phòng bên này Ok ai à, ném đá Ui, con này cụt đau thế nhở Từ bốc mộ của tình rồi có cc rồi bọn đệ ờ, cấu máu thốn đấy nhở đánh, đánh bọn này tốn máu phết đấy đùa đâu pick up phá phá hết chỗ này đi ok chúng ta có một cục này thôi mình sẽ để vào đây mở được một nửa còn một bên kia nữa đây cái hố đây nhưng cái cục này đang bị uh, vướng ở đây ồ oh, thế cần phải ba cục à một cục để mở Hook up the dead pit từ thế thì bây giờ chúng ta phải phải lấy cái cục này lên lấy cục này lên mình nghĩ là sẽ cho nổ thì nó sẽ bung lên chứ còn uh, không có cái ấy rồi đúng vậy đây bây giờ lăn qua cái hố bên kia để lấy để mở mở cái cửa kia lấy cục kia ra trước đây lấy cục này ra trước xong mới đặt cục này vào đây để mở một bên cửa xong lại đánh bung cục kia lên để đặt vào bên còn lại thế là xong mở được cái hòm cuối cùng cũng chỉ vì ăn cái hòm mà mình mới mở cái cửa này thôi hòm đấy mình nghĩ là nó nó quan trọng thì mới cần đúng không kiểu giữ chìa khóa hay là cái gì đấy đây rồi đặt nó bên này là xong mở được cái hòm Điện nước đầy đủ Mở cửa ra nào Mình nghĩ đây là một món đồ quan trọng Đấy đúng rồi Một cái chìa khóa mà Không phải là lấy đồ bình thường à, Chìa khóa để đi mở tiếp cái cửa bên kia Không con, con quạ mình dẫn đường này Đây rồi ta đi tiếp Vào căn phòng bên này Game cũng không không khó lắm nhỉ Biết cách để lấy mấy cái cục này rồi thì cũng không khó lắm Ban đầu thì cần phải quan sát kỹ một tí Thì mới nắm được Lưu ý mọi người là nên farm hết mấy cái bình này đi nhá Nó có dấu tiền với cả có những cái đồ viên đá ở trong ấy ok có một cái thang máy ở giữa có một cái thang máy ở giữa thì sẽ phải nhảy qua bên này rồi chắc chắn rồi chỉ có đường này để mà qua thôi lên đây vòng qua đây lên trên này không phải ui rồi ôi ngoạ mất hết từ Đây như nào ta Phải quay lại bên kia Tại phải quay lại bên kia để uh, Lấy cái trụ này lên trước này đẩy trụ lên này ok chạy lại từ quan sát một chút mình bị hơi bị lạc mất cái đường lên đâu đến bên này xong rồi kiểu gì nữa nhở nhảy qua đây này lên được bên này ở đây nhảy quanh ngược lại wow nó vừa đủ thời gian cho mình ấy luôn ạ nó chỉ vừa đủ thời gian cho mình uh, mình leo qua luôn là nó sẽ, sẽ sập xuống đây bây giờ mình sẽ vào căn này chắc là lên tầng 2 lên tầng 2 rồi, à? ôi nhảy lỗi rồi à, game hơi khoai nhá nhảy lỗi là phải nhảy lại từ đầu luôn á đây từ chuẩn chuẩn con nhà bà chỉ này